Và vâng, tiếp theo ờ, là việc ờ, đánh giá cái ngân hàng VPBank thưa quý vị. Đó là VPBank chúng tôi cho rằng là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Đánh giá cái kết quả 9 tháng 2022 cũng như là triển vọng của VPBank trong 2023 và trong tương lai. Thì uh, trước tiên là về cái uh, uh, về cái vấn đề là đánh giá tổng quan về tình hình kinh doanh. Thì uh, 9 tháng đầu năm 2022 thì cái thu nhập lãi thuần thì tăng 19%, cũng tương đương so với tăng trưởng tín dụng so với cùng kỳ lãi lỗ từ hoạt động dịch vụ thì lại tăng khá mạnh 59,2% thì à, hoạt động và ngoại hối thì cũng chung chung số phận với các cái các cái à, ngân hàng khác đó là đều bị giảm lợi nhuận so với cùng kỳ đúng không ạ chứng khoán kinh doanh cũng vậy à, chứng khoán đầu tư cũng vậy đều giảm à, tiếp theo là về cái hoạt động khác thì của uh, à, VP Bank là tăng rất mạnh tăng 335,6% tức là 9 tháng năm trước có 2.220 4 ờ, tỷ thì 9 tháng 2022 là tăng lên đến 9.600 tỷ. Thì nguyên nhân chủ yếu đến từ cái việc ký hợp đồng ờ, bảo hiểm với IEI và ghi nhận lợi nhuận một lần. Đâu đó là khoảng độ 6-7.000 tỷ. 6-7.000 tỷ từ đó khiến cho cái kết quả chung của cái doanh nghiệp này à, lợi nhuận sau thuế đạt 15.910 tỷ à, tăng rất mạnh so với mức 9.379 tỷ tức là tăng 69,6%. À, EPS 9 tháng là đạt 2.700 đồng thì như vậy là nếu mà trừ đi lợi nhuận đột biến đâu đó khoảng 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế thì uh, ngân hàng này đâu đó tăng trưởng khoảng độ gần 20%, 18 20%, 18 20%. Thì như vậy là nếu cái mức độ tăng trưởng co thì chúng tôi đánh giá ở mức trung bình chứ nó cũng không phải là một mức quá cao, quá cao, quá cao đúng không? Đánh giá là ở một, một mức trung bình. Đó. Tiếp theo là về cái đánh giá về nợ xấu thì vấn đề quan tâm nhất của VP uh, ngoài kết quả kinh doanh ra nó còn phải nợ xấu bởi vì ngân hàng này là một ngân hàng có sở hữu FE credit thế thành ra nếu kinh tế khó khăn các thứ thì nợ xấu rất nhiều và nó cũng nổi tiếng với việc là nợ xấu khá cao thì nợ xấu 3 quý 2022 thì cũng tăng đâu đó khoảng 20% 22% so với năm 2021 thì là 20.193 tỷ nếu so với cho vay khách hàng là 402.000 tỷ thì nợ xấu nó khoảng 4,9% tức là cao gấp khoảng 3 lần so với trung bình của thị trường thì tuy nhiên thì cái vấn đề nợ xấu cao này thì cũng dễ hiểu bởi vì cái mảng kinh doanh tín dụng tiêu dùng của nó thì đóng góp cái nợ xấu rất lớn và bây giờ VP Bank chỉ cần nắm 50% thôi thế thành ra là về cơ bản cái nợ xấu này nếu bóc tách nghĩ ra thì nó cũng của VP Bank nó cũng gọi là không phải quá cao còn đối với ngân hàng mẹ thì nợ xấu nó cũng thấp hơn con số này khá nhiều nhưng nó cũng gọi là hơi cao chính vì thế cho nên là ngân hàng này chúng tôi đánh giá là rủi ro cao là như thế và cái tấn công cũng rất mạnh đúng không ạ còn cái dự phòng rủi ro của ngân hàng này là 12.525 tỷ tức là nó chỉ đạt khoảng 60% so với nợ xấu thôi thì nguyên nhân vì sao rủi ro thấp thế bởi vì nợ xấu càng thấp thì rủi ro càng thấp à, dự phòng rủi ro uh, càng cao tỷ lệ rủi ro rủi ro càng cao bởi vì nguyên nhân ấy dự phòng nó có hai phần phần thứ nhất là nó trích uh, dự phòng cho toàn bộ nợ đúng không ạ thì phần ý thì ờ, các ngân hàng này như nhau phần thứ hai là trích lập dự phòng rủi ro nợ cho từng mảng thì ngân hàng nào mà nợ xấu cao thì tự nhiên tỷ lệ lại thấp đúng không ạ đúng không ạ ngoài ra thì chúng tôi cho rằng cái việc này thì cũng do là ý chí ban lãnh đạo của họ thì cũng muốn tấn công mạnh thì thành ra họ dự phòng vừa thôi dự phòng vừa thôi thế thành ra nếu mà có các cú sốc kinh tế thì họ có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi vì nó không có bộ đệm dự phòng nhiều đúng không ạ nhưng ngược lại khi mà thị trường tấn công mạnh thì lợi nhuận nó có thể gia tăng rất cao gia tăng rất cao và tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng này thì cũng có dấu hiệu suy giảm một chút chung so với uh, chung so với ngành ngân hàng đúng không ạ đúng không ạ tài sản sinh lãi thì tăng cũng gần khoảng độ 9% lên 548.000 tỷ đó về chứng khoán đầu tư thì VPBank cũng uh, tăng thì trong đó có cả trái phiếu doanh nghiệp lẫn trái phiếu chính phủ thì trái phiếu doanh nghiệp đâu đó thì của VPBank thì cũng ở, ờ, ở mức cao so với trung bình nhưng mà dù sao nó cũng khá thấp so với tín dụng nó chỉ khoảng mấy phần trăm thôi chứ nó không phải quá lớn đó thì trên đây là về đánh giá về nợ xấu đó là nợ xấu rất cao và dự phòng nợ xấu thì tương đối thấp do đó cái bộ đệm dự phòng nó sẽ không cao tiếp theo là đánh giá kỹ hơn về cái liên quan đến cái chất lượng tài sản khả năng sinh lời cũng như là là là ờ, nợ xấu dự phòng nợ xấu đúng không ạ cụ thể đây đúng không ạ nợ xấu là 5% tăng hàng năm đúng không? dự phòng nợ xấu là 62% thì đây là cái rủi ro lớn nhất đối với VPBank tiếp theo là tỷ lệ tỷ lệ NIM NIM chẳng hạn, NIM của VPBank thì luôn cao nhất hệ thống đã trở lại trong 3 quý năm 2022 thì nguyên nhân chủ yếu là do cái doanh nghiệp này có cái hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng thì có NIM cao hơn so với uh, bình thường rất nhiều. NIM của nó có thể lên đến 15 20%. Thế thành là đóng góp khiến cho NIM của ngân hàng này cao hơn. Đúng không? Cao hơn và khi nó tạo đáy vào năm 2021 thì hiện nay cũng đã dấu hiệu tăng lên. Về chất lượng nguồn vốn ờ, ROA và hiệu quả sinh lời thì chất lượng nguồn vốn cái CASA của cái à, ngân hàng này thì có sự suy giảm cũng khá mạnh đấy 22,3% xuống 19,3% trong 9 tháng 2022 rồi ROAE của ngân hàng này thì đạt đâu đó khoảng độ 23,4% thì cũng một mức rất cao rất cao thì cao đây nếu bóc tách trừ đi cái à, lợi nhuận đột biến từ AIA thì ROAE của nó đâu đó còn khoảng độ 10, 18 19% thì ở mức khá cao thôi tương đối thôi chứ cũng không phải là một mức quá cao quá cao như vậy nhìn chung về tổng thể về hiệu quả kinh doanh kết quả kinh doanh rồi tỷ lệ nợ xấu mọi thứ thì uh, VP Bank ở mức trung bình chúng tôi đánh giá ở mức trung bình thôi về định giá thì chúng ta thấy có thể thấy ví dụ định giá PB chẳng hạn của VP Bank cũng là về mức đáy so với lịch sử của nó từ lúc niêm yết hay là về mức PE cũng thế PE trên E cũng về mức đáy so với lịch sử như vậy đánh giá chung là về cái định giá thì nó là ở mức thấp so với lịch sử so với lịch sử. Còn triển vọng tương lai rủi ro như thế nào thì chúng tôi sẽ đánh giá kỹ. VP Bank là một cái ngân hàng nói chung là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Đó. Đó. Từ chiến lược tấn công rất mạnh mẽ như sở hữu FE credit, nợ xấu cao, dự phòng rủi ro thấp. Đấy là cái rủi ro của nó. Rồi nó nhận tái tái cơ cấu một ngân hàng không đồng thì nó cũng có cái rủi ro là phân tán nguồn lực bởi vì ngân hàng không đồng dù sao nó cũng bao năm trì trệ và để giải quyết được nó rất là phức tạp bởi các ngân hàng không đồng đều âm vốn chủ sở hữu rất nhiều Tiếp theo là về tăng trưởng tín dụng thì về cơ hội triển vọng thì tăng trưởng tín dụng của VPBank bù lại là mạnh nhất thị trường. Năm 2022 có thể được cấp ngân hàng nhà nước cấp tăng trưởng tín dụng gần 28% trong năm 2022, cao hơn gấp 2 lần so với uh, trung bình và cao hơn rất nhiều so với những cái nhóm ngân hàng lớn khác. Ví dụ như là ACB cũng chỉ độ khoảng 14% chẳng hạn, Tech chỉ khoảng 12%, rồi các cái ngân hàng khác mà không nhận thì cũng chỉ khoảng 10 đến 11% mà thôi. Thì đây là một cái cơ hội lớn cho VPBank bởi vì cái cầu vốn rất lớn thế thành ra ngân hàng này có cái zoom tín dụng cao họ có thể chiếm lĩnh khách hàng rất là mạnh ở trong cái giai đoạn này và kỳ vọng rằng là cái lợi nhuận nó sẽ co kinh doanh nó sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2023 2023 và 2023 thì không còn lấy lợi nhuận đột biến từ bán bảo hiểm nữa nhưng chúng tôi kỳ vọng vẫn có thể tăng lợi nhuận tăng lợi nhuận đúng không ạ đó thì uh, sẽ lại tăng mạnh đúng không ạ ngoài ra thì VPBank có thể bán khoảng hơn 1 tỷ cổ phiếu cho Sumitomo Ờ, thu khoảng độ 35 đến 40 nghìn tỷ chẳng hạn thì cái việc này thì cũng đã đồn đoán từ rất nhiều nhưng chúng tôi cũng nhiều lần dự báo rằng là nó phải kéo dài đến năm 2023 thậm chí còn kéo dài đến cuối năm 2023 cơ bởi việc bàn vốn này nó không hề đơn giản ờ, việc xét duyệt của ngân hàng nhà nước nó cũng rất phức tạp thủ tục giấy tờ cũng vô cùng là là là khó khăn và Sumitomo thì phải bán cổ phần ở Eximbank trước khi ờ, được mua cổ phần của VPBank cơ ạ đúng không ạ thì khi mà nó bán vốn được thì nó giúp VPBank nâng cao cái hệ số K và có thể dẫn đầu thị trường từ đó có cái bộ đệm vốn rất tốt cho cái hiệu quả kinh doanh cao hơn thì ờ, kết luận chung với một cái cổ phiếu uh, tấn công cao này uh, và rủi ro cao này thì chúng tôi cho rằng nó phù hợp với những nhà đầu đầu cơ giá trị tức là cổ phiếu này về cơ bản là giá trị nó có rất tốt định giá cũng ổn đúng không ạ là một cổ phiếu gọi là cơ bản tốt nhưng mà nó cũng gọi là tiềm ẩn rủi ro nhiều thì do, do đó rất phù hợp với những nhà đầu cơ giá trị những người thích gọi là câu chuyện thích cái gọi là catalyst thì hãy lên tham gia vào cái cổ phiếu này còn để mà tích sản dài hạn lâu dài chẳng hạn thì cái cổ phiếu này có vẻ là nó chưa được phù hợp cho lắm chưa được phù hợp như cho lắm thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi về VPBank thì chúc quý vị có những cái thông tin hữu